hôm nay là mình đã học xong cái phần báo cáo tài chính á đúng không dạ, dạ. thì chỉ muốn trao đổi em thêm một số khoảng ba ba đến 5 phút thôi là để gọi là chia sẻ cho một là các học viên khác để người ta để các bạn ấy gọi là tham khảo thêm khóa học của bên chị được chưa hai là để chị báo cáo về trung tâm ờ, về cái việc ờ, khóa học của chị đã gọi là gần xong nhá ừ. thế thì chị hỏi em một số thông tin này mình ở tỉnh nào nhỉ dạ em ở bình thuận chị à ở bình thuận đó tại vì thông cảm với chị tại vì là cũng nhiều học viên quá đôi khi chị quên đó có khi mình nhắc với chị rồi đấy yeah là thứ hai nữa là cái công ty công ty của em là vợ chồng mình có công ty về sản xuất mặt hàng gì em dạ các hơn chị xuất khẩu về, hả à, về mặt hàng về bên bên thực phẩm đúng không ừ, rồi chị nhớ tại vì là đầu đầu buổi đầu cái chương trình học thì em có nói đúng không nhưng mà lâu lâu chị cũng quên tại vì là à, em thì em học bên giáo trình sản xuất bên thực phẩm cá cơm đúng không có xuất khẩu dạ. nhỉ đúng không dạ, dạ, ừ. ừ. nhưng mà tại vì là mình hôm đấy là mình học chuyên ngành khác mình không học chuyên ngành kế toán thành ra là không tự tin thành ra có mình là học về bên À, ờ, mình học với chị là học về bên một công ty khác cũng về sản xuất cũng có xuất nhập khẩu ở bên may mặc đúng không ừ. nói chung công ty thì khác nhau nhưng quy trình thì cơ bản là giống nhau đúng không đó thì hôm nay là chị em mình đã xong cái bộ báo cáo tài chính gồm có 7 loại thì à, em cho chị biết vài thông tin là mình có nắm rõ bản chất à, à nắm rõ cái quy trình mà chị đã dạy mình hay chưa đó quy trình uh, kế toán gồm những cái gì hàng quý hàng tháng hàng tháng này hàng quý này rồi cuối năm ra làm sao á em có nắm vững không nhỉ ừ giờ nói chung tự tin hơn không tự tin hơn khi chưa học không ừ nói chung là cái ờ, chương trình học thì tại vì mình chưa học đến chứng từ của công ty cho nên là nếu mà bảo 100% thì chưa phải đấy là chỉ nói thật như thế bởi vì mình đang học công ty khác nhưng mà mặc dù là vẫn là sản xuất rồi vẫn là xuất nhập khẩu đúng không công ty em có xuất nhập khẩu đấy thì quy định nó như thế nhưng mà bảo là 100% thì cũng chưa phải nó khoảng được 70 ờ, phần trăm thôi 7 80 phần trăm thôi nói chung là cơ bản là đã hết rồi còn ờ, chỉ cần thực hành ừ, cố gắng nhé cố gắng đến cái bắt đầu một buổi chị hướng dẫn về cái chứng từ sổ sách nữa là em đã bắt tay vào cái việc là lấy chứng từ công ty mình rồi nhé. hiện tại là em đang thuê kế toán thành ra em là có thể là tự tin bảo với ờ, anh xã nhà mình đó là thu thập chứng từ của kế toán để đưa cho em bắt đầu làm việc rồi tại vì à, không làm việc thì có thể là chưa nhưng mà em bắt đầu va chạm cho thực hành luôn phần mềm misa mà chị đã dạy em luôn á đúng chưa để là sau này là chị rất là mong đến cái đoạn là em bảo em bảo với chị ơi là hôm nay là em lấy chứng từ công ty về rồi là chị hỗ trợ em là vướng chỗ này chỗ kia chị hỗ trợ em cái đấy chị rất thoải mái thôi chứ không phải học xong là xong đâu nhá dạ, ừ. Dạ, dạ. rồi thế có chị cần à, bổ cứu chị trong quá trình dạy không về giáo viên này về giáo trình này để về thời gian học này có cần về chị chấn chỉnh gì không để chị rút kinh nghiệm nhá cái đấy thoải mái thôi em ạ dạ thì có gì thì em à, giúp đỡ lẫn nhau người này sắp xếp được thì uh, hỗ trợ dần ờ, nhiều khi okay. uh, ờ, bạn ừ, có cần có cần bổ cứu chị về cái vấn đề gì về giáo viên không có cần phải rút kinh nghiệm gì không để bởi chị có thể là dạy tốt hơn á dạ không em thấy chị là tận tình quá trời luôn ừ rồi chị cảm dạ. ơn nhé ừ, dạ cái gì em nhớ lại bạn hỏi liền rồi ok nhất trí để chị cảm ơn nhé em lo con cái đi nha để mai có thể buổi cuối về chứng từ thì chắc là 9 10 giờ gì đấy em rảnh thì em cơm nước xong á buổi sáng xong thì em nhắn chị rồi mình học nhá ừ, rồi ok em chị chào em nhé ừ, rồi ok